Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Lâm Hà, diện tích 1.900m2, có 200m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường mặt tiền quốc lộ 27. Cách thị trấn Lâm Hà 10 km, cách Đà Lạt 50 km, giá 5,5 tỷ đồng. Nhà hẻm Nguyễn Công chứ, diện tích 100m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường bê tông 5m, Kết cấu, một trệt hai lầu một áp mái, 8 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh. Cách Nguyễn Công Chứ 50m, cách Hồ Xuân Hương 1 km, chợ Đà Lạt 1 km, gần chợ, trạm xá, trường học, giá 11 tỷ 952 triệu đồng. Đất hẻm Mê Linh phường 9, diện tích 80m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường xe máy, cách đường Mê Linh 50m, khu dân cư đông đúc gần chợ, gần trường học, gần bách hóa xanh, giá 3,25 tỷ đồng. Đất Nguyễn Siêu phường 7, diện tích 68m2, 6,5 x 7,5m, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Nam, đường ô tô. Hiện trạng trên đất có nhà cấp 4 đang kinh doanh, ngay bùng binh số 6, cách chợ 200m, khu dân cư sầm hất, thích hợp kinh doanh, giá 4,3 tỷ đồng. Nhà mặt tiền Ngô Văn Sở phường 9, diện tích 110m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, kết cấu, một trệt 2 lầu một áp mái, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh,